Rồi ok thì uh, hello anh em đã đến với uh, kênh uh, của Cường Phát Lộc nha Thì hôm nay Cường cũng không có làm cái là những cái kính hay những cái máy gì hết Hôm nay Cường giới thiệu về cho anh em Đó sẵn khách đặt bầu cua bên cơ sở mình Thì hôm nay mấy cái thùng này nè là Cường đã làm cho khách và chuẩn bị gửi đi cho khách Nên sẵn là làm luôn cái video gửi cho anh em biết Có nghĩa là cơ sở Cường tự làm những cái hộp bầu cua như thế này Nói chung là cực kỳ là uy tín uy tín để gửi tới anh em về cái uh, bộ môn bầu cua Việt của chuẩn bị uh, sắp Tết rồi bạn 4 tháng nữa là anh em đón cái năm 2021 rồi và đây là những cái bộ hộp mà những cái anh em đó, ờ, đã theo cường uy tín đã theo vài năm nay nói chung là đã lấy bên cường rất rất nhiều thứ về bầu cua đó tài xỉu hoặc là bài lá nhưng mà hôm nay thì sẵn cường làm những cái bộ cua này gửi đi cho khách á, thì làm một video để nói về cho anh em biết nó như thế này có nghĩa là hộp bộ cua á, thì à, anh em cũng đã biết là thị trường nó rất là nhiều nhiều loại bột cua đúng không rất là nhiều nhưng mà quan trọng là anh em mua về cái chơi được hay không nữa nha anh em nha đó thì bên cường nhận làm tất cả các hộp bột cua còn à, còn không nữa anh em không muốn à, anh em tự làm á anh em muốn tự làm thì bên cường cũng cung cấp cho anh em tất cả các tem anh em nhìn nè tem và thâu thùng luôn nha đó thâu giấy thâu đồ này thâu thùng nói chung là tất tất cả đầy đủ cho anh em tem thì bên cường rất là nhiều đó bên bên cường cũng thể gửi cho các bạn từng mảng như thế này đó nếu mà tem một cua các bạn không muốn mà mà tự cắt á nhưng không cắt sẵn như thế này à, cường cắt sẵn như này gói vào đây thì nếu như anh em không thích thì cường sẽ gửi từng tấm như thế này cho anh em đó một tấm như này thì ờ, giá cực kỳ mềm luôn nha anh em đó thì chỉ có ờ, vài vài đồng bạc thôi nói chung vài đồng lần lẻ thôi anh em cứ liên hệ là có nha anh em đó thì ờ, những cái máy như thế này đó tại sao có hai cái máy như thế này đây là những cái dòng máy để so qua những cái thâu ờ, thâu thùng bột cua nhựa nha anh em chứ phải là của nhôm đâu đó thâu qua ờ, những cái thâu thùng nhựa đây nè đây đây những cái nắp nhựa như thế này đó máy đó so dùng được cái nắp nhựa này nha anh em đó thì ờ, anh em muốn biết nhiều về cái sản phẩm bầu cua á, chơi như thế nào á, thì liên hệ số điện thoại này 0898 543 111 để được cường tư vấn và bên cường còn nhận làm những cái thâu nhôm như thế này anh em nếu mà anh em không không chơi à, bịp á không chơi camera rồi á thì bên cửa vẫn bán thâu nhôm không cho anh em nha những cái thâu nhôm như thế này để anh em chơi chơi bầu cua hoặc là anh em làm camera thì bên cường cũng đều nhận làm camera cho anh em đó thâu rất là đẹp nha anh em đầy đủ kích cỡ luôn nói chung là rất ok đó còn nói với anh em như này bên cường á làm tất cả các bầu cua bịp anh em nên nhớ một điều nha tất cả các đồ bịp chip hoặc là không chip như thế nào nó có tan hoặc không tan đều làm được hết kể các hộp 5 năm đó hộp cháy hộp xốp hột chợ anh em thích làm kiểu mà à, về những cái con gì đó hoặc là nặng mặt hoặc là hột nghe bên cường làm đủ hết cho anh em chỉ cần anh em liên hệ và và nên nhớ hôm nay nè cái video đây là video cường nói về cho anh em biết là bầu cua nó nhiều thế nào đó chứ không phải là là là, là đơn giản rất cũng rất là khó làm đó cực lắm làm một cái một một cái bộ bộ cua thôi nha anh em đó nếu mà anh em à, biết đã biết làm và anh em chưa biết làm thì còn nói cho anh em thế này làm một cái bộ bầu cua cũng không đơn giản nó mất vài tiếng đồng hồ đó có có khi là anh em không biết làm là anh em không không làm được luôn bo cực kỳ cực kỳ mệt đó thì uh, anh em xem video á thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và muốn lấy những cái gì bầu cua hoặc tài xỉu hoặc bài thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0898 54311 hoặc là anh em kết bạn Zalo nha nhắn tin và gửi những cái mẫu anh em chơi như thế nào đó thì uh, cường sẽ tư vấn cho anh em rồi Cuối video chúc anh em cái năm 2020 và cái năm sắp đến đây 2021 thành công nha anh em. Rồi xin chào anh em, hẹn anh em lại cái video sau nha.